<laughs> chết xuyên ngày đầu tiên chạy bằng xe hai bánh tới trường nha à, ngày 10, 17 tháng 12 2021 chết xuyên ngày đầu chơi. tiên chạy bằng xe hai bánh tới trường nha ngày 10 17 tháng 12 2021 đó trường. tới trường rồi tới trường của Jesse rồi sáng sớm 6 giờ 10 rồi bây giờ ờ, dạ vô uh, khai báo y tế gì đó họ dẫn xe vô hay gì đó ba không biết uh, trường con có cho chạy không rồi hả thì con cứ dời nếu mà bắt cái bay tới thì dừng lại hay bay tới ừ rồi cái này bay có ba, ba cho thêm tiền hello taxi <laughs> ngày đầu đi học chạy về tới nhà luôn từ trường về tới nhà hồi sáng là từ nhà đi tới trường giỏi quá ha cho 10 điểm <laughs> ủa em phân kìa hello em phân không có có hả tại chợ ngay cửa dạ. Mai ơi Cháu ơi Đâu đâu đâu Mẹ kìa Rồi đi, đi lấy